Mau việc, ăn được, phá hủy tài vụ. Hello, chào các bạn, gọi đến với kênh tăng Hoa Video làm trò chơi liên quan đến sinh tử. Ta sẽ mở đây, đầu trong năm báo cũ. Bấm phá hủy đấy, sao được lừa à? Phá hủy giấy báo cũ. Bấm vào, hạ vào. theo sự quá rồi hàng chục đồng báo đã bị tả tơi các bạn ơi chơi không đi sạc hãy đăng ký kênh like và các bạn nhé tại các bạn ạ